chào anh em nhé cái video này ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu giúp cho anh em đi làm tay cái đấy, anh em thấy ờ, nó sẽ rất là hiệu quả cho anh em nhé đấy thì không nói nhiều nữa bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu luôn cho anh em về cái bộ hột tài xỉu này cái bộ hột tài xỉu này là cái bộ hột tài xỉu 2020 khi mà anh em sử dụng nó anh em đi lắc tài xỉu sẽ có cái những tỷ lệ hay là những cái phần trăm thắng cao cho anh em đấy và thứ hai nữa là cái bộ hột này nó hoàn toàn không tan thứ ba nữa là cái bộ hột này có thể là lắc theo ý muốn Đấy, bằng cái cách lắc mà độc quyền ở bên cơ sở tôi cùng với cái bộ hột tài xỉu 2020 này anh em nhé anh em nào đã dùng qua rồi anh em biết rồi Đấy, nó rất là hiệu quả cho anh em Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em ờ, nam châm nước muối dọi đèn Đây, cho anh em ờ, nam châm chửi cho anh em ra dọn đèn cho anh em này rất là trong luôn Ờ, cuối cùng là thử cho anh em nước muối này ờ, Đó, anh em thấy đó đấy là cái bộ hột 2020 à, bên tôi hoàn toàn không tang 100% không tang cho anh em Đấy, và bây giờ tôi vào tôi sẽ lau cái bộ hột này và tôi sẽ test cho anh em cái cách mà cái bộ hột này nó đi như thế nào để cho anh em có thể giành chiến thắng ở trong những cái sân chơi nhé giành chiến thắng ở trong những cái sân chơi và cái tỷ lệ mà anh em có thể giữ tài giữ xỉu để anh em có thể là đánh dễ dàng hơn với những cái tay con thì anh em cứ lên cơ sở anh em mua bộ hột này hoặc là anh em có thể gửi đơn hàng về Đấy. sẽ kết bạn zalo gửi video hoặc là hướng dẫn cho anh em tại video Đấy. anh em có bộ hột thì tôi cũng có bộ hột tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nó sẽ dễ hơn nhé đó vì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em cái cách đi của cái bộ hột là tài xỉu 2020 này nó như thế nào nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em khi mà anh em chưa cần đến cách lắc của tôi thì anh em lắc cái bộ hột này nó sẽ đi đều cho anh em lên tới 90 phần trăm đang tài à xỉu tài xỉu này đang xỉu này xỉu anh em cứ chỉ cần lắc bình thường như này thôi nó sẽ tỷ lệ nó sẽ lên tài xuống xỉu lên tài xuống xỉu lên tài xuống xỉu nói chung chạy đùa chạy đua 5 năm khá là chuẩn đó tài đúng không như chén to như này anh em lắc vẫn như cái cái lắc vừa nãy của tôi Đấy. như thế này thì là trong này sẽ sẽ không còn 56 nữa thì nó, nó sẽ về con gì thì chắc chắn rồi nó sẽ về cái đường xỉu đó, 1, 2, 5 đúng không anh em thì tiếp tục cho anh em một chén nữa Đấy, chén này tiếp tục lại tài đó 556 đúng không rất là hiệu quả cho anh em thế thì bây giờ tôi bà tôi sẽ test cho anh em cái cách mà anh em có thể giữ hột tài xỉu 2020 này theo ý muốn thì nói luôn với anh em này khi mà anh em có thể giữ tài hay là anh em giữ xỉu thì nó đều là một cái cách lắc như nhau cả nhá. cách lắc giữ tài hay là cách lắc giữ xỉu thì là nó chỉ có một cách lắc thôi thì anh em mà về anh em có thể là cầm bộ hột này anh em nghiên cứu thêm những cách lắc nữa để cho nó thiên biến Đấy, để những đến sân chơi thì anh em không bị bắt bài không bị lộ Đấy, bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ tài cho anh em này chén này thì thường thường là anh em xuống xỉu nhưng mà thôi tôi sẽ giữ tài cho anh em đó sáu sáu một tiếp tục giữ tài tài ba ba năm hột vẫn chạy 236 Đấy, anh em thấy cái bộ hột này nó đi có khôn lên xỉu à, lên tài toàn lên 11 nút Đó. đây chính là cái cách mà anh em có thể giữ tài được xỉu theo ý muốn của anh em Đấy, và cái bộ hột này nó giúp cho anh em Đấy, nó giúp cho anh em đi đến những cái sòng sới bất kỳ những sòng sới đấu trường to hay nhỏ thì anh em sử dụng cái bộ này anh em lắc cùng với cái, cái cái, cái chia sẻ của cái cách lắp của cái bộ hột tài xỉu 2020 này dành cho anh em thì anh em đảm bảo sẽ có tầm 80 phần trăm anh em sẽ thắng ở những cái cuộc chơi hay là những cái sân chơi mà anh em mang đến nhé Đấy, thì uh, video này tôi uh, làm đến đây là hết chào tạm biệt các anh em thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ nhé